Hải Đăng uh, xin chào bạn Sau đây Hải Đăng uh, xin giới thiệu các bạn cần ờ, ba khúc uh, nhật bãi Cần này uh, ờ, khoen bát Fuji Surlander uh, EV SF độ cứng DX made ờ, Indonesia của vâng là Shimano sản xuất đấy các bạn trôi cần ạ bát ờ, Fuji ạ phần còn nguyên bản bát cao ạ chưa hạ bát xoắn ờ, đốt gốc đốt thứ hai đây bạn bát ờ, Fuji ờ, gọi là khoen này hơn Fuji đây là khoen đề 3 nhìn uh, có một màu xanh ờ, ngọc về đầu lô đấy cái này còn đến trăm còn rất đẹp nút cắm lại không mòn mấy cần cho bạn xem trọng lượng cần 417 gram các bạn Đấy, con này nặng 417 gram bốn mét hai mươi lăm cứng à, DX đốt ngọn là ba ly các bạn Đấy, vừa rồi Hải Đăng uh, sinh đã giới thiệu các bạn cần uh, à, Sutlander EVSS ừ, Bangkok Hải Đăng Fishing ờ, xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing